số điện thoại nước ngoài thì anh chị bấm vào Google này vào trang là tabi.edu.vn này gạch chéo này SMS nha thì đây là một cái trang này SMS pool đó sau đó các bạn bấm vào phần uh, resetter đây đó sau đó mình nhập tên uh, sau đó nhập uh, password nhập lại password của nó này đó nhập lại địa, địa chỉ email và sau đó mình bấm vào đồng ý và bấm vào đăng ký nhá sau đó mình sẽ đọc bấm đăng nhập đây nhập mật khẩu này và sau đó mình sẽ bấm vào phần đăng nhập và sau đó mình chuyển đến cái trang là sau đó bấm vào menu này mình chuyển đến cái trang là uh, trang deposit này đó sau đó mình sẽ bấm vào phần chọn thẻ đấy để mình uh, mua cái một cái tài khoản nhé bấm số 1 và chọn đăng ký này mình nhập số thẻ vào các bạn nhé đó nhập thẻ vào và sau đó là mình sẽ bấm vào thanh toán này đó. bấm thanh toán xong này và sau đó mình sẽ nhập lại cái mật khẩu để mình thanh toán này đang xử lý này rồi đã thanh toán xong này sau đó mình nhấn vào phần quick order này và sau đó mình nhập là cái tên là gì là Open AI. đấy chọn là Mỹ bạn nhé. bấm vào phần mua hàng portray bấm vào đấy và sau đó mình bấm vào phần uh, menu và trên màn hình là danh sách số điện thoại mà tôi đã mua đây là số điện thoại của bên Mỹ các bạn nhé